để chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô chúng hôm nay sư phụ sẽ giảng cho đại chúng ờ, một cái bài kinh ngắn à, trích trong ờ, lời Phật dạy trong kinh Tạng Nikaya bài kinh này có tựa đề là nghiệp mới và nghiệp cũ à, nghiệp mới và nghiệp cũ một thời Đức Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Devadaha tại đấy Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo, Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Đó, à, tức là bài kinh này Đức Phật à, nói với các tỳ kheo, Đức Phật nói về nghiệp mới và nghiệp cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp à. ở đây thì đại chúng biết đấy, cái danh từ nghiệp là cái danh từ rất là à, phổ biến có thể nói là đặc trưng của Phật giáo Phật giáo nói đến nghiệp nghiệp thế thì ở đây Đức Phật lại phân ra có nghiệp mới và nghiệp cũ nghe không? thế là thế nào chúng ta thì trước đây thì nghe đến có ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thế bây giờ lại có thêm nghiệp mới nghiệp cũ là sao nghe không? thì trước hết về nghiệp ấy thì đại chúng biết ấy, nghiệp chính là cái hành vi tạo tác của chúng ta nó là cái cái năng lực mà theo sau cái hành vi tạo tác của chúng ta khi chúng ta có tạo tác thì ngay đó liền tạo ra nghiệp cũng giống như ở đây sư phụ nói là chúng ta bắt đầu ngồi lên cái xe đạp và đạp nó cho nó chuyển động thì khi nó chuyển động bắt đầu chuyển động cái là bắt đầu tạo ra một cái quán tính có phải không nó bắt đầu di chuyển là nó sinh ra một quán tính cái quán tính đấy cũng được ví giống như là năng lực nghiệp vậy đó quán tính đây là trong vật lý học cái còn năng lực nghiệp nó thuộc về tâm nghe không? khi chúng ta là một chúng hữu tình chúng hữu tình tức là chúng có cảm xúc có tâm ý này, này. nếu chúng ta mà tạo tác nha tạo tác tức là có hành vi hành vi ở thân ở khẩu ở ý nghĩ thì khi hành vi ấy vừa tạo tác thì lập tức có cái năng lực nó đi theo nó sinh ra cái năng lực ấy gọi là nghiệp mà cũng gọi là nghiệp lực nghe không à, nó hơi giống giống như quán tính của vật lý vậy đấy. hơi giống như vậy tất nhiên quán tính của vật lý thì nó khác quán tính vật lý nó chủ yếu về vấn đề động năng thôi nghe không ví dụ như cái xe đạp mình đạp ấy thì khi mình không đạp nữa nó cũng sẽ vẫn cứ chạy vào vâng, ta ngồi trên xe rồi nó vẫn cứ đẩy mình đi mặc dù mình không đạp nữa ừ. nhưng mà nó đấy là về về chuyển động thế còn đây là năng lực về nghiệp thì nó không hoàn toàn giống như năng lực vật lý chuyển động đó thế thì các con phải biết để chúng ta hiểu về về nghiệp nhé về nghiệp thế thì ở đây á, bài này đức phật á, nói với các tỳ kheo là đức phật sẽ nói cho rõ là có nghiệp cũ và nghiệp mới Ừ. thế thì hôm nay chúng ta sẽ xem cái mà Đức Phật phân định thế nào là nghiệp cũ và nghiệp mới và đương nhiên ấy, cái khái niệm nghiệp này chỉ có thể được dùng cho chúng hữu tình thôi Nha. chúng vô tình như đất đá cỏ cây thì không có tạo nghiệp nghe không hay mây mưa sấm chớp không có tạo nghiệp ví dụ mây mưa có xét nó đánh đánh chết người thì cái xét ấy nó cũng không tạo nghiệp xét ấy nó có thể để là đánh sập nhà cháy rừng nhưng mà cũng không gọi là xét tạo nghiệp vì nó là vô tình nghe không? nó là vô tình Đó. hay là cái rừng cây nó bơ tự nhiên nắng quá nó bốc cháy nó đốt hết cháy hết ngàn vạn con con vật con thú thì cũng không gọi là rừng cây nó tạo nghiệp nghe không? vì nó không có ý ở trong đấy Đó. mà chỉ chúng hữu tình chúng sinh hữu tình như con người như các con vật nào à, cho đến các cái loài mà vô hình chúng phi nhân vô hình ngã quỷ chư thiên chư thần nào thì có thể tạo nghiệp nhé vì họ có tâm ý đấy gọi là chúng hữu tình thì mới nói đến cái khái niệm nghiệp không ai nói khái niệm nghiệp đối với những vật vô tình đất đá cỏ cây sông núi trời trăng gió mưa sấm chớp mà không ai gọi đấy là nghiệp cả mặc dù chúng cũng có những tác động những chuyển động ờ, có thể gây ra những các cái thảm họa nhưng không ai gọi là chúng tạo nghiệp cả núi nó nở đè chết bao nhiêu con người cũng không ai gọi cái núi này tạo nghiệp cả nghe không đó sóng thần nó nổi lên nó, tiêu hủy hết cả một một cái khu vực rộng lớn cũng không ai gọi là biển tạo nghiệp cả nghe không nên chỉ có chúng hữu tình chúng ta mới gọi là tạo nghiệp Đấy, nên là các con nhớ về cái chữ nghiệp nhé là những cái hành vi tạo tác của chúng hữu tình có tâm ý thì mới gọi là nghiệp đương nhiên nghiệp là cái phải đi sau khi tạo tác chúng ta tạo tác rồi mới hình thành nghiệp được chứ chưa tạo tác thì chưa gọi là nghiệp nghe không? tôi chưa tạo tác gì thì không thể có nghiệp giống như tôi chưa đạp xe thì chưa thể có quán tính của cái xe được ạ Đấy. vậy chúng ta nghe xem đức phật dạy thế nào về nghiệp cũ và nghiệp mới này các tỷ kheo thế nào là nghiệp cũ mắt cần phải quán là nghiệp cũ được tác thành được tư niệm được cảm thọ tai mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Đấy, ở đây Đức Phật ờ, phân định cho chúng ta này. Cái gì là nghiệp cũ của chúng ta? Nghiệp cũ của chúng ta. À, Đức Phật nói đây mắt của chúng ta là cái nghiệp cũ. Tai, mũi, lưỡi và thân này là nghiệp cũ. Như vậy toàn thân của chúng ta là nghiệp cũ đấy. Có đúng không con thấy không? cái này đủ hết rồi, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta là nghiệp cũ. Ý căn là nghiệp cũ. Tại sao lại thế? Vì cái mắt hiện nay của chúng ta nó chính là kết quả của vô số nghiệp trong quá khứ trong quá khứ là gì quá khứ từ kiếp trước cho đến quá khứ của kiếp này nghe không cho đến quá khứ của kiếp này kiếp này nghĩa là có thể đến ngày từ ngày hôm qua cho đến sáng nay và đến cái giây phút vừa nãy các con hiểu không cái mắt của chúng ta là kết quả của cái nghiệp cũ nó là nghiệp cũ từ vô lượng kiếp cho đến kể cả quá khứ trong kiếp này đến hôm nay nó hình thành nên con mắt bây giờ đây này ví dụ như hôm qua ngày hôm qua thôi chẳng cần nói kiếp trước mắt của các con một đứa nào trong đây mà mải mê xem tivi phải không mải mê xem mạng thế là ngày hôm qua mắt xem nhiều quá hôm nay là đau mắt mắt đỏ thế thì cái hiện cái mắt hôm nay đỏ đấy là gì nó chính là kết quả của cái nghiệp quá khứ các con hình dung chưa nào thế còn cái người mà mắt kiếp này sinh ra bị mù từ bé đấy là do kết quả từ nghiệp quá khứ của kiếp trước Những người nào sinh ra kiếp này bị mù từ bé lúc sinh ra bị mù trong thai đã mù rồi thì người đấy là do kiếp trước vô số kiếp trước đã tạo tác những cái nghiệp khiến cho kết thành cái mắt mù trong kiếp này các con hình dung chưa nào cho nên nhìn vào cái mắt mù đấy người ta bảo đây là nghiệp cũ nhìn vào cái mắt của cái anh này hôm nay đau này đỏ này là đây cũng là nghiệp cũ vì ngày hôm qua anh xem tivi nhiều quá anh cầm cả đêm anh xem tivi mà hôm nay mắt nó đau đỏ này mắt nó đỏ này là, là nghiệp cũ đấy à, các con hình dung chưa nào như vậy từ một cái mắt này á, sư phụ nói là đức phật dạy sao để chúng ta hiểu được cái thân chúng ta hiện nay, giây phút này nó đang là nghiệp cũ. Nó đang là thể hiện của nghiệp cũ. Cái viên gạch nó vừa xuất xưởng ra lò, nó chính là kết tinh của tất cả những cái việc làm từ khi tạo tác ra viên gạch. Các con hiểu không? Cái viên gạch hôm nay á, cái lò gạch nó xuất ra, xuất xưởng hình dáng viên gạch ấy thế nào màu sắc nó thế nào chất lượng nó thế nào nghe không nó hồng hay là nó đen hay nó sùi hay là nó mịn nó đẹp thì nó là hậu quả của tất cả những cái việc làm trước đó của những người thợ làm ra viên gạch đấy từ khi đào đất chọn đất này xong rồi đào đất này nhào đất này vào nhào đất xong rồi cho vào khuôn này đóng này cho vào lò này cho vào lò chất thế nào này cho tỷ lệ than ra sao này đun thế nào này trong khi đun đốt lò nó có bị mưa bị gió thì không này thấy không tất cả những cái đấy nó ảnh hưởng đến cái viên gạch cho đến khi viên gạch thành sản phẩm ra lò thì cái viên gạch ra lò đấy nó đang là quá khứ cái viên gạch này là kết quả của quá khứ của tất cả rất nhiều việc từ lúc bắt đầu tìm đất, đào đất cho đến lúc nhào nặn, đốt lò, ra bên cạnh. Các con hiểu không? Thì cũng vậy, cái thân thể các con bây giờ, sáu căn của các con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bây giờ đang là kết quả của quá khứ. Kết quả của những hành vi trong quá khứ, kết quả của những tạo tác trong quá khứ chính là nghiệp vậy đó mắt các con bây giờ ra làm sao phải không mắt một mí hai mí nào mắt tinh hay mắt kém à, à, mắt trông tướng mắt nó ra làm sao là kết quả của nghiệp quá khứ là do quá khứ đấy đến hôm đến giây phút này nghe là quá khứ các con hình dung chưa nào thân tướng mình là cao hay là thấp phải không là béo hay là gầy là trắng hay là đen là yếu hay là khỏe đều là nghiệp tổng hợp nghiệp từ quá khứ quá khứ ở đây sư phụ kể là từ giây phút này trở về trước mà trước đây là sang cả kiếp trước mà vô lượng kiếp trước nữa đấy các con hình dung chưa nào đấy. cái tai mình cũng thế cái mũi mình cũng thế cái lưỡi của mình cũng vậy đó. có người bị ngắn lưỡi vào kiếp này bị ngắn lưỡi ngắn lưỡi từ lúc sinh ra thì đấy là nghiệp trong kiếp trước còn trong kiếp này có khi một cái tác động bệnh gì đấy nó thụt lưỡi trong kiếp này thế thế là có cái cả nghiệp của cái kiếp này quá khứ của kiếp này nghe không à, đấy rất là nhiều thứ nó tác động cho nên đấy đức phật mới nói này này các tỷ kheo này mắt cần phải quán là nghiệp cũ được tác thành được tư niệm được cảm thọ tại sao lại được tác thành cái mắt của chúng ta được tác thành như sư phụ nói nghe không ừ, như sư phụ nói cái người một tiền kiếp kiếp trước là chuyên đi ăn cắp xong rồi sang kiếp này đầu đời kiếp này cũng chuyên đi ăn cắp thì nó sẽ hình thành một con mắt của thằng ăn cắp đúng hả mắt thằng ăn cắp láo liên <laughs> nhìn trước nhìn sau trông nó rất là gian có phải không đấy thế thế có có gọi là mắt đi được tác thành không nó được tác thành do hành vi mà nghiệp nó nặn ra con mắt láo liên gian dảo nghe không đó thế rồi cái mắt của cái người dù kiếp trước là cái người đa dâm đa dục chẳng hạn rồi sang kiếp này cũng lại tiếp tục cái cái nghiệp ấy thì mắt nó trông nó rất là lẳng lơ mắt nó rất là dâm đãng ví dụ thế thế có phải là con mắt ấy được tác thành từ cái nghiệp cũ không nha đó đấy nhá cho nên con mắt ấy là được tác thành này được tư niệm con mắt đấy là sao cũng do tư niệm mà tạo thành con mắt đấy tư niệm tức là do suy nghĩ con hiểu không tôi suy nghĩ những tư tưởng bất thiện ví dụ thế ví dụ anh ăn trộm là có những tư niệm bất thiện con hiểu không trong quá khứ đã tư niệm những cái niệm bất thiện tư duy và tưởng niệm những cái bất thiện những cái gian dảo cho nên cái tư niệm ấy cũng tác thành con mắt gian dảo cho anh ấy rồi là sao rồi được cảm thọ vào con mắt ấy trong quá khứ nó cảm thọ nó cảm xúc cảm nhận những cái hình ảnh bất thiện con hiểu không ví dụ thấy vàng của người ta thấy bạc của người ta anh cảm thọ qua con mắt vào nó cảm thọ những cái đấy hay con mắt của mình thường đắm thường say thường xem những cái hình ảnh không lành mạnh thì nó cũng được cảm thọ bằng cách cảm thọ đấy cũng nặn ra con mắt cho chúng ta các con hiểu không? Con mắt say đắm, con mắt mê hoang, con mắt gian dảo là do những cái cảm thọ đến nó kết này. Cho nên tạo tác này, suy tư này, cảm thọ đều nặn ra sáu căn của mình. Các con hiểu chưa? Sáu căn của chúng ta, nó được nặn ra bởi tạo tác, bởi suy tư, bởi cảm thọ các con hình dung chưa nào đấy nó là quá khứ đấy quá khứ đấy. sư phụ nói chỗ này các con hiểu không đấy. các con suy tư những điều lương thiện trong sáng thì nó sẽ tạo tác ra một con mắt nó trong sáng còn con suy tư những điều nó tối tăm hắc ám thì con mắt mình nó sẽ hắc ám hiểu không các con thường cảm thọ những cái cảm thọ nó không lành mạnh phải không ví dụ đấy các con thường đem vào trong cơ thể mình những cảm thọ không lành mạnh ở đây xin vị sư nói những anh chàng nghiện chẳng hạn suốt ngày nó đê mê với những cái cảm thọ của cái nghiện ngập thì con mắt của nó thế nào nó tạo thành con mắt nó gì nó dại đi và nó ngây dại đi con mắt nó không có thần khí đúng không thế có phải là con mắt cũng được tạo lên từ cảm thọ đó nó hiểu không thế rồi tương tự như vậy cái lỗ tai này cũng thế cái mũi cái miệng mình cũng vậy và cái thân căn chúng ta cũng vậy con suy rộng ra nhé cái người suốt ngày sống với cái cảm thọ như thế này thì thân thể sáu căn của anh ấy nó sẽ được tạo tác từ những cái cảm thọ ấy con hiểu không đấy cái anh nghiện suốt ngày nó sống với những cái cảm thọ đê mê của của nghiện à, cái cảm xúc lâng lâng của nghiện cảm xúc đê mê Ờ, bay bổng của nghiện thì nó sẽ làm cho tạo lên cái thân thể nó rất là tiều tụy như thế các con hiểu chưa nào đó hay là có những cái cảm thọ khác nữa rất nhiều những cảm thọ khác nhục dục cảm thọ nó cũng sẽ làm cho con người nó sinh ra tất cả những cái thân tướng khác nhau các con hình dung chưa nào thế cho nên cả sáu căn của chúng ta nó được hình thành do nghiệp cũ nhé tức là nó chính là biểu hiện của nghiệp cũ nó là kết quả của nghiệp đã tạo giống như viên gạch ra lò các con hình dung dễ dụ như viên gạch ra lò nó chính là kết quả của tất cả các hành vi của bao nhiêu người công nhân đã làm trước đó mới tạo ra cái viên gạch hình thù viên gạch như thế này à, nếu một viên gạch ra lò nó thật là đẹp nó thật là mịn thật là chắc mà thật là hồng hào đẹp thì biết rằng á, nó là đủ nhân duyên của rất nhiều người trước đó đã đi chọn đất rất là kỹ, nhào nặn rất là kỹ, đóng khuôn rất là chặt, có phải không? Phơi gạch rất là tốt, xếp vào lò rất đúng kỹ thuật, cho than đúng kỹ thuật, đốt đúng kỹ thuật, che chắn mưa nắng đúng kỹ thuật. Cho nên viên gạch khi nó ra lò nó đẹp như vậy, nó thuộc loại gạch loại một, nghe không? Thế còn trước đó mà là những cái người làm ẩu thả, phải không? vô trách nhiệm thì viên gạch đến ngày ra lò nó sẽ là viên gạch rất xấu xí gạch phồng gạch xỉ rất xấu xí các con hiểu không đó thế cho nên các con thấy như vậy ở đây đức phật phân định cho chúng ta có hai cái loại nghiệp tạm phân đấy thôi nào, nghiệp cũ chính là thân căn của chúng ta đây sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta hiện nay đang là biểu hiện của nghiệp cũ các con hiểu chưa? Chúng ta đang là kết tinh của nghiệp cũ đến giây phút này. Nghe không? Đến giây phút này. Đó, các con rõ chỗ này chưa? Dạ vâng Phật bảo đấy, các ông ạ, các ông đấy là nghiệp cũ đấy. Cái nghiệp cũ này, sáu căn này nó được tạo tác, được hình thành bởi các cái hành vi của các ông, bởi các tư duy của các ông, bởi các cái cảm thọ của các ông. À tạo tác suy niệm tư niệm cảm thọ đều hình thành nên các căn của các ông hết đó. Đấy. chúng ta được hình thành được nuôi dưỡng bởi những cái đó nghe không? được tạo nên bởi những cái đó ừ. cũng giống như các con từ ngày đi xuất ra các con được được tạo tác những cái việc nhà thiền vào các con tụng kinh các con lễ phật các con sám hối các con thiền hành các con thiền tọa đấy là tạo tác các con chấp tác phục vụ đại chúng đấy là mình tạo tác để các con suy tư suy tư những lời phật pháp nghèo những giáo pháp phật dạy rồi các con cảm thọ những cái cảm thọ an lạc cảm thọ thanh tịnh ở trong đại chúng nghe không? cảm thọ của cái sự giáo dưỡng đạo đức đấy những cái đó sẽ nuôi tạo thành một cái thân tướng các con như bây giờ hiểu không cho nên thân tướng các con nó thay đổi nó không giống như cái lúc mà còn tóc ở tại da nữa lúc ở tại da mình còn để tóc trông bậm trợn nghe không ngáo ngơ bậm trợn nhưng mà rồi đến đi xuất ra 3 năm 5 năm tự nhiên thân tướng mình thay đổi đó. đấy thì cái thân này hiện nay các con đang là nghiệp cũ đấy, nghiệp tức là con đã tạo rồi hình ra cái thân này nghe không là cái thân tướng đầu tròn áo vuông này đấy để các con hiểu nhé rồi đây Phật dạy gì tiếp này bây giờ xem chúng ta xem nghiệp mới là gì này các tỳ kheo thế nào là nghiệp mới hiện tại phàm làm việc gì với thân với lời nói hay với ý nghĩ này các tỳ kheo đây được gọi là nghiệp mới hiện tại phàm làm việc gì với thân với lời nói với ý nghĩ này các tỳ kheo đây được gọi là nghiệp mới Như ừ. vậy bây giờ bắt đầu chúng ta tư duy để hiểu được cái nghiệp mới. Vậy nghiệp mới là gì? Là cái nghiệp bắt đầu từ giây phút này chúng ta làm, nói, nghĩ hay gọi là thân khẩu ý làm là thân nói là khẩu nghĩ là ý Hiểu không? từ giây phút này trở đi bắt đầu từ giây phút này thì chúng ta bắt đầu đang tạo nghiệp mới Nghe không? ví dụ sư phụ lấy ví dụ bây giờ sư phụ giơ tay sư phụ bẻ một cái cành này nghe không? đây là bắt đầu tạo một nghiệp mới bắt đầu nghiệp mới nghe không nhé nếu cố ý bẻ cái cây này với cái ý tưởng ác hại nghe không? cho nó thích ý thôi cái cây nó đang bình yên thế này tự nhiên mình lấy một cái ý ờ, bẻ nó đi cho nó khoái trí thấy không tổn hại đến cái, cái sự sống này thì đây là mình đang tạo một cái ác nghiệp có hiểu không mà nghiệp này là mới tạo đang tạo tác các con hiểu chưa nào bắt đầu cái hành vi khởi ý nghĩ ừ, cái cây này bẻ đi khởi ý nghĩ cây này bẻ bẻ cây này đi nghe không? xong rồi tay đưa ra bắt đầu bẻ thế là mình tạo một cái nghiệp mà thì cái nghiệp ngay cái cái nghiệp này đức phật gọi đấy là nghiệp mới đấy bắt đầu khởi ý nghĩ và tạo tác đấy là nghiệp mới có hiểu không như vậy cái nghiệp mới thực ra mà nói thì đương nhiên đấy cái ý nó cũng bắt đầu trở thành quá khứ đấy nhưng mà đức phật muốn nói là ngay giây phút hiện tại ngay giây phút hiện tại chúng ta nói làm suy nghĩ gì đấy là đang tạo tác nghiệp mới các con hiểu chưa như vậy nghiệp mới là phải được tính từ cái giây phút hiện tại chúng ta bắt đầu tạo tác là nghiệp mới thế đương nhiên nghiệp mới xong cái lại trở thành gì thành nghiệp cũ ngay con hiểu không nào để, để các con hình dung cái dòng sống của chúng ta nó là một cái dòng chảy liên tục nghe không cái mới là cái mà giống như các con trèo con thuyền trên dòng sông ấy, cái về phía sau con thuyền gọi là cũ còn phía trước ấy gọi hiện tại và phía trước là mới con hiểu không con định hướng cho con thuyền nó rẽ bên này hay rẽ bên này cái đang là đang hiện tại này đấy là mới đấy cái đang là cái đang chuẩn bị tôi lướt sang bên này tôi rẽ sang bên này đấy là mới còn cái đã rẽ rồi thì nó lại là cũ mất rồi con hiểu chưa như vậy cái nghiệp mới nó rất là ngắn rất là nhanh và rất là tích tắc hiểu không Thế nhưng mà rồi sao? Nghiệp mới đấy nó cũng lại chi phối cuộc đời của chúng ta. Giống như con thuyền chúng ta đi trên sông ấy, các con rẽ bên trái hay là bánh lái rẽ sang phải là con thuyền con sẽ đi sang bên đấy. Hiểu không? Có khi do mình rẽ sang bên trái mà thuyền mình nó lại đi vào cái cái cái dòng nước bình an. Mình rẽ sang phải cái là nó vào cái vòng xoáy là có khi bị chìm thuyền. Nghe không? Đó. Đấy. Thế thì ở cái chỗ này ở đây á, chỗ này á, sư phụ nói với các con để đại chúng thấy thế này các con nhớ rằng cái năng lực của nghiệp cũ nó cũng vô cùng mạnh mẽ giống như quán tính của cái xe đạp ấy nghe không khi chúng ta đã đạp nó rồi ấy, nó có thể chi phối ta đấy năng lực của nghiệp cũ nó rất là mạnh mẽ nhé năng lực của nghiệp cũ nó chi phối cả sáu căn của chúng ta con mắt của chúng ta có nghiệp cũ nghiệp cũ ấy chi phối con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân và ý nghĩ đều bị nghiệp cũ chi phối chi phối theo cái hướng cũ của nó ví dụ mắt chúng ta mắt chúng ta trong quá khứ đã thường xem những cái hình ảnh không lành mạnh vào Đó. thường xem những hình ảnh không lành mạnh không tốt đẹp những những điều xấu thì bây giờ cái nghiệp cũ ấy nó vẫn khiến cho con mắt của chúng ta nó thường hướng và tìm tòi hiểu không về những cái hình ảnh xấu ấy để nó được thâm nhập các con hiểu chưa cái lưỡi của chúng ta trong quá khứ ví dụ cái lưỡi một người nghiện rượu nó quen rồi nó tạo thành cái nghiệp nghiện rượu rồi thì bây giờ cái lưỡi ấy nó rất là thích thú được đi tìm mùi vị của rượu nghe không? rất là thích thú cái mũi mình mà quen ngửi mùi thuốc lá à, hay ngửi mùi thuốc phiện rồi tạo thành cái nghiệp rồi thì cái mũi này bây giờ nó cũng định hướng thích đi tìm cái mùi đó nghe không cái thân của các con quen với những cái xúc chạm à, khoái lạc thì bây giờ cái thân các con nó cũng định hướng khiến cho mình đi tìm tòi những cái cái lạc lạc thọ đấy các con hiểu chưa tự nó tự nó nó có một cái năng lực ở bên trong đấy mình không hiểu mình cứ bảo là thân nó đòi hỏi không miệng nó đòi hỏi nhưng thực ra đấy là nghiệp nó thúc đẩy cái nghiệp nó vô hình giống như cái xe của các con ấy, đã đạp nó đi rồi đến lúc mình mình không đạp nữa mình dừng không đạp nữa nhưng mà cái năng lực quán tính nó vẫn đẩy cái xe đi theo một cái hướng cũ của nó các con hiểu không cái năng lực quán tính cũ nó có sức mạnh nếu cái người nào trong quá khứ mà tạo những cái nghiệp dày quá rồi nhiều quá rồi, mạnh quá rồi thì cái nghiệp lực ý đến bây giờ nó vẫn chi phối chúng ta rất là mạnh mẽ. Các con hiểu không? Chi phối rất là mạnh, không phải chuyện nhỏ đâu. Đó. Rất là mạnh mẽ. Cả sáu căn này đều bị nó cái nghiệp cũ nó đẩy tới, nó đẩy tới. Nó đẩy theo cái hướng cũ của nó, theo thói quen cũ của nó. Các con hiểu chưa? Cho nên chính quá trình chúng ta gọi là tu tập là quá trình phải dừng những cái nghiệp này và chuyển hóa những cái nghiệp cũ này bất thiện này đó. đấy nó là thế đấy các con hiểu không nào các con bây giờ ngồi thiền hay là đi thiền hành tư duy để làm sao nhận ra được cái nghiệp cũ nó chi phối mình như thế nào phải thế làm sao để mà biết được nghiệp cũ nó chi phối mình thì cái này phải là chính niệm tỉnh giác đấy chính những bước chân chính niệm của các con chính cái sự tình giác của các con mới ý thức được à nghiệp nó đang định bảo mình làm thế này đây nó định xui mình thế này đây nghe không mà bây giờ mình tỉnh giác ra mình dừng được nó và mình chuyển được hướng nó ví dụ đây sư phụ nói à, ví dụ nếu sư phụ là một cái người rất là thích phá hại cây cối à, nhìn thấy cái cây nó mọc ra thế này thấy có vẻ ngứa mắt thế là cái nghiệp cũ cái nghiệp phá hại cây cối nó tác động khởi cái ý bẻ cái cành cây này đi hiểu không thế nhưng nếu sư phụ có tu tập tỉnh giác chính niệm khi nó vừa khởi cái ý nghĩ là ngứa mắt cái cây này bẻ đi thì biết đây là bất thiện nghe không khởi nghe à cái việc này bất thiện phải không không tốt hại môi trường nghe không không làm nữa thế là sư phụ dừng tay lại và mình chính niệm mình tỉnh giác mình dừng cái việc ác lại không làm nữa đấy tu là cái chỗ đấy thôi mấu chốt của chữ tu là chỗ đấy thôi mình định làm việc ác mình nhận ra được đấy là việc ác mà dừng lại không làm là tu chứ gì đâu dừng lại không bây giờ dừng lại xong rồi lại chuyển nó đi thành nghiệp thiện ví dụ thấy cái cây này nó bị như này có thể mình thấy lá nó sâu mình ngắt lá sâu đi cho nó nghe không hay nó sắp đổ thì mình chống cho nó thẳng lên đấy là việc thiện con hiểu không để giữ cho cây cây nó được mọc tốt cho nó tỏa oxy ra môi trường bảo vệ môi trường đấy là một cái việc thiện thì đang từ cái nghiệp ác cũ nó chi phối bây giờ mình đã dừng được nó lại mình lại chuyển hóa thành nghiệp thiện nghe không trong mình tạo một cái nghiệp mới là thiện nghiệp bảo vệ môi trường các con hiểu không sư phụ lấy một cái ví dụ nhỏ như thế này để cho tương tự như vậy các con liên hệ với tất cả các việc khác trong đời nói sự tu tập là gì sự tu tập là sự chính niệm tỉnh giác để dừng lại nghiệp ác bất thiện cũ đang chi phối chúng ta nghe không và tạo tác những cái thiện nghiệp mới đấy các con hiểu chưa nào năng lực của nghiệp cũ nó hết sức là khủng khiếp cho nên ấy, nếu chúng ta không tỉnh giác thì hoàn toàn bị năng lực của nghiệp cũ chi phối hầu hết chúng ta là bị nghiệp cũ chi phối tất cả những người không học Phật Pháp, không có tu tập đều bị nghiệp cũ chi phối hết. Các bạn hiểu không nào? Chúng ta làm theo sở thích, sở thích là nghiệp cũ đấy. Phải không? Ăn theo cái khoái khẩu là nghiệp cũ đấy. Nhìn cho thích con mắt theo nghiệp cũ đấy. Nghe cho thích cái lỗ tai đấy là theo nghiệp cũ đấy. Nghiệp cũ nó chi phối hết đấy. Các con hiểu không? Đó, mình đâu có biết đó là mình bị nghiệp nó chi phối đâu. Chính mình là bị nghiệp chi phối hoàn toàn. Nhưng chỉ có những người có học Phật, có tu tập, thực tập, chính niệm và tỉnh giác thì mới nhận ra à, chết rồi mình bị cái nghiệp cũ nó chi phối rồi. Nghe không? Đi qua à, một cái cái cái cái chỗ bán loa đài nghe thấy họ bật một cái bản nhạc tự nhiên là níu chân mình lại thì cái bản nhạc này mình nghe quen quá và một bản cải lương hay một bản bolero hay quá tình tứ ngày xưa mình ở nhà mình vẫn hát phải không nên đi qua thấy là nó mê mẩn luôn nghe không là đứng lại à mình biết rồi nghiệp cũ chi phối rồi nghe không nghiệp cũ nó đang tác động thì ngay lúc ấy ta phải giác tỉnh ra và ta phải dừng cái việc đấy và ta chuyển nó các con hiểu chưa nào đó cho nên ấy, tu tập không có gì khác là quá trình dừng lại các cái nghiệp ác bất thiện đã tạo nghiệp cũ đấy và tạo tác những cái nghiệp thiện mới cho Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là gì? Chữ ác mạc tác, nghe không? Việc ác phải phải dừng chớ tạo. Chúng thiện phụng hành, việc thiện phải hành. Đấy là tu đấy. Dừng lại mạc tác là không tạo tác nữa. Mà hầu hết chúng ta khi chưa tu tập chúng ta đều bị ác nghiệp trong quá khứ. Cái nghiệp quá khứ đấy, nghe không? Nó chi phối, nó dẫn dắt, nó hướng dẫn chúng ta hết đấy các con hiểu chưa nào nó hướng dẫn nó hướng dẫn chúng ta để chúng ta tạo tác cái nghiệp mới ví dụ ở đây này ví dụ cái thói quen cũ vào ví dụ sư phụ là người có cái thói quen phá hại cây cối nghe không thế thì cái thói quen đấy, khi nhìn thấy cái này nó sinh ra cái niệm khó chịu muốn bẻ cái cây này nghe không thì bắt đầu cái niệm khó chịu đấy là nghiệp cũ chi phối đấy các con hiểu không nhưng mình tỉnh giác mình dừng lại được và bắt đầu mình tạo tác mình không làm nữa mình đi chống cái cây này mình đi bảo vệ cây này thì đấy là mình tạo nghiệp mới con hiểu không nhưng cũng thế khi cái nghiệp cũ nó nó khởi cái niệm cho mình khó chịu với cây này mà mình đưa tay ra mình bẻ cái cây này thì đấy là mình tạo tác nghiệp mới nghiệp mới này nó pha lẫn với nghiệp cũ nó gia tăng cường độ cho nghiệp cũ các con hiểu chưa cái nghiệp cũ nó đã xui mình rồi xong mình lại làm theo nó nữa thế lại gia tăng cường độ cho nó cũng giống như mình đạp xe mình nhìn thấy cái ổ gà phía trước rồi nhưng mà mình lại không dừng mình lại còn đạp mạnh thêm thế thì xe chắc chắn là lao xuống hố đáng nhẽ lúc ấy ta phải dừng không đạp đồng thời ta còn phải bóp phanh đồng thời ta lại còn phải chuyển hướng của tay lái đi thì không đâm xuống hố à, mình không dừng mình cứ để quán tính nó đẩy đi xong lại còn đạp thêm nữa phải không thế mà lại đúng xe lại cứ tay lái lại cứ hướng về cái, cái ổ gà chứ thì phải lao xuống vực thôi xuống ổ gà thôi các con hiểu chỗ này không đấy sư phụ nói chi ly để cho các con hình dung nó là như vậy nhé trong cái việc tạo tác của nghiệp mới này chúng ta bị ảnh hưởng của nghiệp cũ và nếu chúng ta cứ theo nghiệp cũ mà làm thì như vậy ta lại tạo một cái nghiệp mới trong cái nghiệp mới này nó gồm cả nghiệp cũ gia tăng cường lực cho cái nghiệp cũ mạnh thêm cho nên cái người nào đã nghiện chẳng hạn mà lại còn hút thêm thì lại càng nghiện mạnh thêm phải không đó cái người nào đã có một tật xấu nào mà tật xấu ấy lại không được sửa chữa lại tiếp tục làm thì, thì lại gia tăng cho cái tật xấu xấu thêm đó đấy là tạo thêm nghiệp mới thế còn người biết tu thì ngay khi cái chúng ta chính niệm tỉnh giác khi chúng ta nhận thức được đây là nghiệp bất thiện nghiệp cũ bất thiện ta ta dừng nó đã nhận ra được nó rồi ta dừng lại không theo nó và ta tạo tác cái nghiệp mới lành thiện thì ta chuyển được nó nghe không chuyển được cái nghiệp cũ đấy ở đây sư phụ nói các con cái mấu chốt của chữ tu tập là như vậy đấy mười phương chư phật cũng là tu tập ở chỗ đấy tu tập ở cái chỗ chính niệm và tỉnh giác đấy không chính niệm không tỉnh giác thì không ai chuyển được nghiệp cả con hiểu không không nhận ra không nhận ra được thì không thể không thể nào mà chuyển nó được nữa. ngay lúc mà nó khởi lên nó chi phối mình phải nhận ra ở đây là nghiệp cũ bất thiện rồi đây là cái nghiệp bất thiện này ta phải phải biết nhận ra được nó để ta dừng các con hình dung chưa nào thế làm sao để biết biết được những cái này là cái bất thiện ta phải học lời Phật dạy Phật dạy những cái pháp này là bất thiện tham dục là bất thiện nghe không cứ khởi lên tham dục là bất thiện các con đi khất thực đồ ăn đấy thấy món nào mình ham mình thích mình biết đấy là tham rồi tham dục là bất thiện sân hận là bất thiện nghe không ác hại là bất thiện đố kỵ là bất thiện nghe không kiêu mạn là bất thiện các con hình dung chưa đấy lười biếng là bất thiện ý lại là bất thiện nghe không đó buông lung là bất thiện ừ con cứ thấy tất cả những cái đấy là bất thiện bảo thủ là bất thiện tà kiến là bất thiện xem nhẹ giới là bất thiện ví dụ thế thì các con cứ lấy cái đấy ra mà đối chiếu tất cả những cái gì mà nó cái nghiệp nó xui khiến mình để tạo tác những cái bất thiện này thì đấy là cái nghiệp bất thiện rồi thì mình phải tỉnh giác và dừng lại hiểu không đó nhá thế thì ở đây đức phật nói này các ông phải biết là sao hiện tại phàm làm việc gì với thân với khẩu với ý đấy gọi là nghiệp mới nghe không đấy là nghiệp mới ngay hiện tại nha bắt đầu khởi ý tạo tác cái gì đấy là nghiệp mới rồi đấy à, mình đang tạo ra cái nghiệp mới tinh nghiệp mới tinh thế còn cái thân của chúng ta hiện nay là cái nghiệp cũ ừ mắt tai mũi lưỡi của mình là nghiệp cũ ví dụ cái răng của mình nó bị sâu là nghiệp cũ à, vì mình không giữ vệ sinh răng miệng cái à, mắt của mình thế nó bị đau là do mình không giữ gìn mình sống mình không giữ gìn cái mắt ví dụ thế mình ăn uống một cách bừa bãi cho nên hệ tiêu hóa mình hỏng đấy là nghiệp cũ đấy. đấy thế thì từ bây giờ mình tạo tác nghiệp mới là mình bắt đầu chính niệm tỉnh giác trong từng từng việc cho nên trong rừng các con tu chính niệm chỉ giác là thế nghe từng bước chân để tập chú tâm tập nhận diện để mình bắt đầu chuyển hóa nhận ra những cái bất thiện này để chuyển hóa nhé thế nào là nghiệp đoạn diệt bây giờ cái nghiệp nữa gọi là nghiệp đoạn diệt tức là cái gọi là nghiệp đoạn diệt tức là không phải là nghiệp đoạn diệt mà đoạn trừ diệt cái nghiệp đi này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt nghiệp thân, khẩu và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chính đạo. Đấy. Thực tập bát chính đạo thì sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ đoạn trừ hết các nghiệp, dứt hết các nghiệp. Nha. Chứng vào thánh quả A-la-hán, không? thì lúc ấy các ngài không còn tạo tác các nghiệp nữa các con hiểu chưa nào ừ. vào thánh quả a la hán là không còn tạo tác ra các nghiệp nữa mặc dù các vị a la hán cũng có nói cũng có làm nhé nhưng mà nó lại không là tạo nghiệp các con ạ khác hẳn chúng ta vì các ngài không có tư ý hiểu không? chúng ta nói chúng ta làm chúng ta nghĩ đều có tư ý còn các bậc thánh an hán thì các ngài không có tư ý cho nên không có tạo tác các nghiệp nữa đấy, nó khác hẳn đấy. đấy cho nên chứng vào thánh và an hán là lúc ấy các ngài không còn tạo tác nghiệp nữa như đức phật tuyệt đối không tạo tác nghiệp nữa mặc dù các ngài cũng nói các ngài cũng làm các con hiểu không các ngài cũng đi độ sinh nhưng mà lại là không có tạo tác các nghiệp nữa lúc ấy các ngài đã trở thành một vị vô ngã nghiệp là từ ngã mà tạo ra khi còn chấp ngã thì còn tạo nghiệp các con hiểu chưa nhé khi trong tâm mình còn chấp ngã còn chấp có cái tôi này thì mình còn tạo nghiệp dù là ác nghiệp hay là thiện nghiệp khi mà dứt hết cái ngã rồi thì các ngài cả ngày nói cả ngày làm cả ngày nghĩ mà vẫn là không tạo nghiệp các con hiểu chưa các ngài nghĩ nhưng mà cũng không có cái tôi còn chúng ta nghĩ là tôi nghĩ các con hiểu không các bậc thánh a la hán các ngài cũng nghĩ việc này việc kia làm nhưng mà lại không có cái tôi còn chúng ta nghĩ là tôi nghĩ à, thế nó khó vậy đấy các ngài nó sạch hết rồi các ngài nó giống như là cái nghĩ nhưng mà là nó có ý nghĩ nhưng mà giống như ở trong không trung này này nó không có gốc rễ còn chúng ta nghĩ là nó có cái gốc ở cái đây như cái cây nó có cái gốc nó mọc này hiểu không các ngài có khởi nghĩ nhưng mà giống như đám mây ở trên trời nó không có gốc rễ gì cả à, còn chúng ta nghĩ là chúng ta có cái gốc bản ngã có cái ngã nó nghĩ cái tôi nó nghĩ các ngài nghĩ mà không có tôi mà chúng ta nghĩ là có tôi tôi nghĩ thế này tôi nghĩ thế kia hiểu không khác hẳn với các vị a la hán đấy đấy nhá cho nên khi chứng vào thánh quả a la hán thì chúng ta mới đoạn diệt được cái nghiệp không còn tạo tác nghiệp nữa các vị a la hán thánh quả a la hán rồi là các ngài không có tạo tác tác nghiệp được lúc đấy các ngài chỉ còn trả những cái nghiệp cũ thôi ví dụ như ngài một kiều liên trả nghiệp cũ nghe không nghiệp cũ còn nhưng còn nghiệp mới là các ngài không tạo tác nữa vào a la hán là không còn tạo tác nghiệp mới nữa nhưng trả nghiệp cũ là có các con hiểu chưa đức phật cũng còn trả nốt cái nghiệp cũ đấy nhưng nghiệp mới các ngài không tạo nữa đâu đấy gọi là đoạn diệt nghiệp lúc ấy là các ngài dứt nghiệp đoạn diệt nghiệp thôi lúc ấy là tha hồ nói tha hồ làm mà không bị không vướng vào tạo nghiệp tất nhiên nói các ngài tha hồ chứ không phải như mình <laughs> các ngài ngài nói là nói trong trí tuệ chứ không phải nói bừa bãi như mình như vậy lúc ấy các ngài mới thật sự gọi là người tự do người hoàn toàn tự do còn chúng ta bây giờ là nói rằng cả bị nghiệp nó trói ngay tức khắc ta nói cái gì là nghiệp nó đi theo nó trói ngay các con hiểu chưa mình nói cái là tạo tác nghiệp và nghiệp ấy là cái sợi dây giống như con nhện đây này con thấy con nhện không con nhện nó bò đi đâu là cái cái cái sợi tơ của nó tự nhả đi theo bám sát nó ngay con hiểu không không không con nhện đi đâu thoát được cái sợi tơ của nó cả nó đi đâu sợi tơ nó ở mọc đằng sau nó nó ra dính vào nó Đấy. thì chúng ta vừa mới làm gì cái là cái nghiệp nó dính vào ngay chúng ta bám chặt chúng ta rồi nhưng còn các ngài nói các ngài làm không có nghiệp nó bám theo sau các con hiểu chưa đấy các ngài mới gọi là tự do con nhện không được tự do bởi cái sợi tơ của nó thấy đâu nó cũng bị sợi tơ và cái sợi tơ nhiều khi còn treo được cả nó lên các con thấy không nó lùng lẳng với sợi tơ luôn đấy nên các con thấy nhiều khi bị nghiệp của các con treo các con lên đấy treo mình làm cho mình khổ đấy, chứ không phải không đâu nghiệp của mình nó mạnh thế đấy. nhá thế cho nên chúng ta phải tu tập để đến chỗ chúng ta đoạn được nghiệp phải không đoạn diệt được nghiệp mà tu tập đoạn diệt nghiệp chính là con đường bát chính đạo chính kiến chính tư duy chính ngữ chính nghiệp chính mạng chính gì tinh tấn chính niệm và chính định đấy thấy không chính kiến thì học pháp để các con mở chính kiến chính tư duy cũng là phải học pháp để có chính tư duy như lý tác ý và chính ngữ chính nghiệp và chính mạng đó cái đấy là giữ giới ngữ nghiệp mạng là giới các con giữ giới thì sẽ có chính ngữ chính nghiệp chính mạng chính tinh tấn chính niệm chính định các con thực tập thiền định tu tập chính niệm này là sẽ giúp cho được cái đấy nha bát chính đạo người ta quy được về giới định tuệ bát chính đạo gom về được giới định tuệ nào giới là gồm có chính ngữ chính nghiệp chính mạng là thuộc về giới định gồm có chính niệm chính định à, tránh tinh tấn là thuộc về định tuệ có chính kiến và chính tư duy Đó. nên tu tập bát chính đạo chính là tu tập giới định tuệ đầy đủ thế nhé cho nên ở đây đức phật dạy con đường bát chính đạo chính là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp ừ, các con thực tập bắt chính đạo một cách đầy đủ nghe không mà gom bát chính đạo lại cũng chính là chính niệm và tỉnh giác không có đâu khác đâu. các con thực tập chính niệm tỉnh giác trong tất cả các việc làm hàng ngày tất cả các cử chỉ oai nghi của mình hàng ngày nghe không thì đấy có thể nói là đầy đủ cả bát chính đạo trong đấy chứ không không mà đấy cũng là mấu chốt của sự tu tập đấy không có ai tu tập ra ngoài được chính niệm và tỉnh giác đâu nghe không phải tỉnh giác phải chính niệm đừng cho tà niệm nó khởi lên nghe không đừng để thất niệm nó khởi nó, nó phát sinh các con mải vui cái thất niệm nghe không ham hố cái gì đấy thất niệm thích thú cái gì đấy thất niệm thất mất cái niệm chính cái niệm chính là cái niệm phải nhớ gì nhớ giới tu tập không phải ly tham à, thất niệm mình khởi tham đấy. nghe chưa đấy gọi là thất niệm nhé như vậy này các tỷ kheo ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới đã giảng về nghiệp đoạn diệt đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt đấy, bài kinh này đức phật dạy à, như vậy kết của cái bài kinh này đức phật dạy chúng ta là gì cái thực tập để đưa đến đoạn diệt nghiệp không còn tạo nghiệp nữa Bước đầu của việc tu tập đó là phải dừng được các cái nghiệp ác. Nghe không? Nhận diện ra đây là nghiệp ác. Đây là nghiệp cũ ác là bất thiện, phải dừng được nó. Dùng chính niệm tỉnh giác để nhận diện nó và dừng được nó. Các con hiểu chưa? Sau đó tạo tác cái thiện nghiệp. Nào, chúng thiện phụng hành đấy, tạo tác thiện nghiệp. Tạo tác thiện nghiệp cho thuần thục rồi cho thân tâm và ý nghĩ của mình thuần thục trong thiện nghiệp rồi thì lúc ấy mới có thể tu tập đoạn diệt nghiệp nhé ừ. lúc ấy tu tập đoạn diệt nghiệp à, dùng bát chính đạo tiếp tục tu tập nâng tầm lên để đoạn diệt không còn nghiệp nữa cả thiện nghiệp và ác nghiệp Không, chứ không phải ngay bây giờ chúng ta bỏ ngay thiện nghiệp mà không được đâu tất cả các con vẫn đang phải tu tập thiện nghiệp à, bỏ tham đấy là tu tập thiện nghiệp bỏ sân là tu tập thiện nghiệp bỏ đố kỵ bỏ ganh ghét bỏ kiêu mạn bỏ chấp trước đấy đều là tu tập thiện nghiệp hết đấy phải không đó rồi từ bi hỷ xả hy sinh phụng sự đấy là thiện nghiệp các con phải tu tập nhẫn nhịn các con phải tu tập nghèo giữ giới các con phải tu tập đấy là thiện nghiệp những cái này thuần thục mạnh mẽ rồi lúc ấy mới đi đến cái đoạn gọi là tu tập để đoạn diệt nghiệp không còn tạo tác nghiệp nữa hiểu không đó đấy là con đường tu tập mà trong cái bài kệ đức phật gọi là tự tịnh kỳ ý đấy ừ, lúc làm thanh tịnh tâm ý à, các con rõ con đường tu tập của chúng ta chưa nào nó rất là cụ thể không có gì xa lạ cả nghe không bỏ việc ác làm việc thiện rồi giữ cho tâm mình sạch làm việc thiện rồi không chấp thiện nữa không chấp mình có công không chấp mình tài giỏi không chấp mình ừ, hay ho gì lúc ý buông hết nó mới sạch nghe không đấy chứ còn chứ còn mình ờ, làm một chút mình có công bắt đầu chấp công mình giỏi một chút mình chấp mình giỏi nghe không mình xem thường mọi người mình kiêu mạn thế là mình mình tạo ác nghiệp đấy đó nó hiểu chưa nào đấy thì việc tu nó nó là như vậy nhé rất là rõ đấy, thì hôm nay các con hiểu này qua bài hôm nay con hiểu sư phụ tóm lại thứ nhất hiểu được thế nào là nghiệp cũ thân này đang là nghiệp cũ đây cái thân đến giờ phút này đang là nghiệp cũ đây nghe không mắt mình làm sao tai mình thế nào mũi mình thế nào miệng lưỡi mình thế nào thân xác mình thế nào đây là nghiệp cũ của mình nghiệp cũ này là từ vô thủy kiếp cho đến kiếp này tạo nên cái thân này nhé bắt đầu từ bây giờ mình nói mình nghĩ và mình làm gì là nghiệp mới đấy đang tạo nghiệp mới nghe không các con hiểu chưa nào lát nữa nghe bài giảng xong con đứng dậy một cái làm bắt đầu tạo nghiệp mới đấy bắt đầu đi là tạo nghiệp mới đấy nghe không chứ không có gì lạ đâu như vậy hàng ngày chúng ta sáng tạo ra nghiệp mới hàng giây hàng phút chúng ta đang sáng tạo nghiệp mới nghe không mà nghiệp mới này ngay lập tức lại trở thành nghiệp cũ nghe không nhưng mà cái nghiệp mới này vô cùng quan trọng nó định hình chúng ta nó định dẫn hướng cho chúng ta Đấy. Các con hiểu chưa nào? Cái nghiệp mới này rất quan trọng. Bao nhiêu nghiệp cũ thì nó cũng chỉ ngang đến chỗ này thôi. Bao nhiêu nghiệp cũ nó chỉ ngang ở cái giây phút này thôi, nó dừng lại. Và từ giây phút này đi đâu về đâu là nghiệp mới. Giống như cái xe các con đi đến giây phút này, phải không? Là nghiệp cũ rồi. Còn bây giờ rẽ bên trái hay rẽ bên phải hay lên dốc là mới đấy, là quyết định mới đấy. Con hiểu? Con nhớ là chúng ta luôn luôn đang lái cái bánh xe cuộc đời. Con hiểu không nào? bánh xe đã đi đến đây rồi chỗ này là ngã ba đường rồi hay ngã tư đường rồi nghe không giờ mình rẽ bên nào là do mình đấy và đấy là nghiệp mới nhé cho nghiệp mới nó nắn hướng nó định hướng cuộc đời nó dẫn cuộc đời đến cái đích nào là do nghiệp mới còn nghiệp cũ nó cứ đẩy thôi nghiệp cũ nó cứ thúc mình thôi theo cái thói quen cũ thôi còn nghiệp mới là mình lái nó được nên là cho nên con người khác với muôn loài nhất cái loài loài mà dưới ba đường ác á, còn chư thiên và chư thần sư phụ nói nhưng mà khác với những cái loài ở cấp dưới à, là chúng ta có quyền tự do ý chí làm hay không làm các con hiểu chưa nó khác với lại cái học thuyết số phận học thuyết số phận nói là chúng ta bị nghĩa bị gì số phận sắp đặt rồi không thể cải đổi được con người ta khác con người ta có thể từ một cái số phận trước đây rất là xấu xa một cái thân phận rất xấu xa nhưng người ta có thể chuyển hóa được các con rõ chưa đấy là ý chí tự do của chúng ta tôi có có quyền cầm cái bánh lái của tôi cái tay lái của tôi tôi rẽ bên này không rẽ bên này là quyền của tôi không có ông trời nào bắt tôi phải rẽ bên này có nghiệp của tôi nó xui thôi nghe không nghiệp của tôi nó mạnh quá nó xui tôi phải rẽ sang bên này nó cứ kéo tôi về bên này thì tôi không có đủ sức thì tôi phải chịu con hiểu không thế nhưng mà tôi gắng tôi quát sang bên này là tôi tránh được cái cái tai nạn ở bên này con hiểu không nào đó thế vẫn là do mình hết đấy nhưng mà cái nghiệp cũ cũng là do mình thôi nông nghiệp cũ mình tạo mạnh quá rồi đến bây giờ nó mạnh quá mình không thể nào mà lái nổi nó các con hiểu chưa nào thế thì bây giờ cái người tu khôn đấy là phải làm cho mòn mỏng cái nghiệp cũ đi bào mòn nó đi nghe không thì biết là nghiệp cũ của mình rất nặng à, như các con ở cái nghiệp ái dục của các con rất nặng thì phải tu tập bào mòn nó đi ví dụ tránh duyên là một cái để cho nó mỏng đi không nghe không xem không tiếp xúc những cái để nó gợi những cái cảm xúc về ái dục nghe chưa đấy thì các con nhớ thân của con được nuôi cả bằng cảm xúc nữa đấy nghe không vừa nãy phật nói rồi đấy bằng gì tạo tác tư niệm và cảm xúc cảm thọ thế giờ các con tránh những cái đi thì nó đã nó nhẹ cái nghiệp đi các con hiểu không tránh duyên để nó nhẹ cái đấy đi mình đã biết mình nặng về ái dục mà cứ suốt ngày tiếp xúc phải không tiếp xúc với lại ờ, nữ sắc này tiếp xúc với lại những cái phim ảnh không lành mạnh thì chết rồi các con hiểu chưa làm sao mình có thể làm giảm nhẹ được ta phải bỏ đói cái đấy ta phải tránh xa nó thì nó sẽ hết đấy con hiểu chưa nào đấy là cái cách nhé cách chúng ta làm nhẹ bớt cái năng lực của cái nghiệp cũ đi thì đến lúc chúng ta chúng ta tạo tác nghiệp mới nó mới dễ con hiểu không nào giống như cái xe của mình đang đạp nhanh nó đang đi nhanh này bây giờ đến cái chỗ này ta thấy bên tay trái này rất nguy hiểm và mà cái xe thì nó đang hướng về phía bên tay trái này thì ta phải làm sao ta dừng không đạp nữa này xong bắt đầu ta phải bóp phanh già phanh để cho nó giảm dần giảm dần thì đến chỗ này cái là ta có thể đánh tay lái sang bên phải được không bị đâm sang bên trái được. các con hiểu không đấy anh sư phụ nói cái này để con thấy cuộc đời của mình nó giống hệt như các con lái cái xe giống hệt như các con đang trèo con thuyền ấy cho con thuyền đi sang bên này hay đi sang bên này vào bến này hay vào bến này là do chúng ta hết đấy nhá nhưng con thuyền này nó có cả một cái tốc lực của quá khứ nó dồn tới còn trèo nó sang bên này hay trèo sang bên kia là do chúng ta thì đức phật đã nói rất rõ trong bài kinh này nghe không các con phải thực tập bát chính đạo thường xuyên chính bát chính đạo là cái cách để chuyển nghiệp cho chúng ta rồi đoạn nghiệp cho chúng ta Nhá, các con rõ chưa dạ. ừ còn ai thắc mắc về cái chỗ này không về bài kinh này nữa không các con tư duy hình dung thật rõ cho sư phụ nghe không để hiểu được thân chúng ta đây đang là một khối nghiệp cũ và từng giây từng phút chúng ta đang sáng tạo nghiệp mới và chúng ta phải huân tập những cái nghiệp mới tốt đẹp và cái nghiệp mới tốt đẹp đó là nghiệp mới giữ giới nghiệp mới tinh tấn nghiệp mới xả tham nghiệp mới ly sân nghiệp mới xả đố kỵ à, nghiệp mới xả chấp trước đó cái nghiệp tinh tấn mình phải mình phải mình phải tập cho nó vào nghe không cái nghiệp phụng sự cái nghiệp ừ, chịu nhẫn nại nhẫn khổ nhẫn đói khát mưa gió nóng lạnh nghe không tất cả những cái đấy đấy làm mình rèn đấy có gì đâu nha đấy nhá ừ, cho đại chúng rõ rồi thì tất cả chúng nghỉ hôm nay ta học đến đây thôi nha chúc hồi hướng nguyện đem công đức